Chào mừng à, mọi người quay lại kênh của mình Hôm nay à, trên tay có một em à, Numax DJ 2Go2 Con này là của Numax Nó thiết kế nhỏ gọn Hợp mấy bạn mà hay di chuyển Mấy bạn đi sự kiện hay là đi du lịch cầm đi rất là tiện con này thì theo nhà sản xuất ấy, theo hãng thì nó dùng cái phần mềm mà Seato DJ Line ở ngoài vỏ hộp nó có ghi sẵn luôn thì mình sẽ mở cái hộp ra xem là bên trong nó có cái gì nó có như thế nào đáng như thế nào nhé để cho mọi người cùng à, xem nhé đây đây là sau khi mở hộp thì nó sẽ có như này đầu tiên là có một cái à, cái xốp đựng cái thân máy và cái này là những cái à, sticker của Numax là mình có thể dán trang trí này và cái này là cái VDC Tô Design Pretty Software đây là miễn phí phần mềm này à, nôm na là những bước à, hướng dẫn để mình mình cài đây nó có một đăng ký này hai download này ba cài đặt này bốn là dùng này lát mình sẽ, sẽ tải về ờ, kết nối xem nó như thế nào nhé. cái này là cái giới à, giới thiệu nó có cái cáp um, một cái cáp uh, kết nối máy tính cáp này nó sẽ là cáp nguồn luôn lấy điện luôn và một cái cáp uh, à, 3.5 ra hoa sen này chắc là ao laptop vào cái loa máy tính của mình và cái à, chống ngập bây giờ mình sẽ mở ra mình kết nối cả cái phần mềm Seto này xem nó như thế nào vậy đây sau khi mình à, làm theo các bước của cái tờ rất sử dụng ấy là mình à, vào trang chủ ceto.com này mình tạo tài khoản mình tải cái này phải đi về sẽ có giao diện như này đây đấy giờ mình à, di chuyển cái cái nút này, nút tròn con cái đầu này. thì nó ăn vào đây này đây là có nút loát nên mình dẫn loát lên như các cái control khác này loát này đấy nhẹ đấy đây ấn loát này loát lên phát ăn ngay Q Play đương nhiên rồi Play thì bao giờ cũng là chạy nó sẽ không có cái thanh lai đẩy như một số con trôi vì nó con này nó nhỏ mà nó mini thay vào đó nó bằng cái nút vặn như này à, min max vặn này đây. Đấy. cái con này nó vẫn có đường ao của tai nghe nhé mọi người nha thấy chưa mọi người thấy không ạ nó có cái rắc à, ao 3.5 này đây là cái volume của tai nghe này đây kênh một kênh hai này cái này là từng kênh phê một phê hai phê hai là master sinh Q play và các cái hiệu ứng pass mode chuyển này Q auto này sample này nói chung là cũng đầy đủ kích thước nó phải hai khoảng 40 phân nhỏ xinh đây ok mình lót kênh à, một lên nó sẽ có giao diện như này play này cái này là cái à, cái volume gọi là cái gain từng kênh vào lên đó. Vâng Nó vâng, hiệu ứng này kêu này kêu này auto vâng, kêu này auto kêu này auto thứ một auto thứ hai thứ ba auto thứ bốn này cổ tất nhiên mình phải áp vào khó rồi cái này là tempo cần này cần tempo đương nhiên rồi đấy kéo di chuyển ở trên màn hình này đấy hai 25 này mình sẽ lấy một bài khác lên nhé tính tích một này nó đây gì ạ vẫn có nút sinh đầy đủ nha sinh cái nó đều này đây là là cái nghe nghe tai nghe kênh một kênh hai này cái này là volume của tai nghe đầy đủ vừa rồi mình đã quay sơ sơ cái em à, Lumax DJ 202 một cái em mini nhỏ gọn Lumax mọi người có câu hỏi comment ở dưới nhé cho xôm nhé con này này chơi xe tô lai theo ngày sản xuất nó ghi ở vỏ hộp mọi người à, xem xong video nhớ đăng ký giúp mình à, ấn like và chia sẻ video để mình có động lực mình làm những video tiếp theo thì đây thì xin à, được phép kết thúc cái video này mong mọi người ấn đăng ký giúp mình cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình